À, à, nhân hơn mà chẳng ơi yam chang o zia la sim to Trời se me yo yo sai lỡ là pin sang rồi চিহ্ন 翻译嘞。 dân ơi thì cô nam em thà thì nó lời uh, 哎，小杜飞了，丢丢。 夜已来了，了。请我请 King Yeah. say về chú nhân phát thân quan xin má nhiều làm tu à, tu do nghĩa dân ơi à, chiều chiều à Hãy subscribe